còn duyên cái đón người đưa nghe các bạn đến với tiếng hát của anh phụ cựu chiến binh của tỉnh bình dương nhá con riêng hà riêng kẻ đón đón người đưa hết đi riêng hà duyên đi còn thân đây em vẫn ở không em mà còn hơn đây em chưa có đồng đây tôi chưa có ai tình tình tình tình tình đà riêng ngồi gốc gốc cây thơm thêm đi chia là riêng ngồi gốc gốc cây hồng là hồng ái hoa có yêu nhau sáng tươi lửa nhà cho thầy là thầy mẹ để rước hoa rước hoa đình ngày linh hà tình tính tình tình tình a hồi hà hư hồi hư là hư hồi hư quá tuyệt tiếng hát thủ rất là hay ạ à. còn thiên hà liên vương lộ lộ băng hoa hết ni viên hà liên ngồi đi ra chung đừng chờ đừng thấy em lâm đi bàn đi mà chờ tí rằng em lắm bạn nhưng vẫn chờ là giờ người ngoan lính hà tình tình tình tình tình à hồi à thì hồi hồi từ tiếng hát của anh Thủ nha Từ Chương Bình của tỉnh Bình Dương nha cả nhà ừ. Dòng ca vượt thời gian à, Từng ờ, tham gia các cuộc thi trong và ngoài tỉnh nha còn riêng hà viên kẻ đó ta người đơn hết đi đến hà viên đi sớm sớm về chứ chưa mặc người còn không đây vẫn hi ở không em mà còn không đây em chưa có đây tôi lửa pháo ai tình hà tình tình tình tĩnh tĩnh khó duyên hà duyên quân lũ lũ bán hoa hết duyên là duyên ngồi gốc gốc khi đã chúc chúc đời chờ được thấy anh em năm bàn mà thấy em lắm bàn nhưng vẫn chờ là chờ làm lính nhà tình tính tình tình tình à à hư hư hư hư hư hư hư